hello hello everyone welcome to my channel let's go game uh, minion jet Thank you. lâu quá nhỉ bớn nè nè minin ít bớn nên là ồ lâu quá Tom Candy Gen Wow! Oh, no. 4 Player one, choose. Shoot. Đây con này đi. Thân bài. Đánh thân bài nhá. Nào. 17 độ đi Wow Này cần 15 độ thì nhỉ 15 độ Ô oh, đầu Hay đấy Đau chưa À oh. Nguy hiểm nguy hiểm đau đấy thế này người không chết ta là ta giết chết người luôn ha ha Finish him Kết thúc anh ấy đi headshot Headshot Win, win, win. Win. Player one, choose. Wow. Đón nhận này. Đón nhận này rồi Wow Oh Đón nhận đi 13 điểm 12 12 Đón nhận này Ôi, phải 14 à Wow. Yee, headshot. Finish him. Headshot. Death from above. Wow. win, Leg game. Zombie catcher. Mình rất là thích đánh game này nha Game này rất là đáng yêu Con này bay bay như này sau mua được nhiều đồ là mua mũ mua miếc các thứ cho nó ồ oh, con kia có cái mũ kìa mình phải bắt sống đứng lại không ạ nó đẻ trứng ô oh, nhanh nhanh nhanh u uh, tí nữa nó thoát ăn đi nào ăn đi ăn đi ăn no đi cho ăn no đi ăn no rồi đúng không cứ đi ăn no rồi đúng không ăn no rồi đúng không rồi hai con đứng im oh. ui giời đứng lại nào yeah nấu ra nấu này để thành nước nha à một hai ba con này một hai ba con này rồi tiếp tục đi bắt nha năm con tiếp à hai con trước này hai con này trước ăn no đi ta đây nè ta đây nè ui, ui chết rồi chết rồi uh, bắt được có một con thôi buồn quá tiếc quá đứng lại cho ta đứng lại cho ta đứng lại cho ta đứng lại cho ta để thoát một con tiếc quá hơi buồn hơi buồn sao cho con hơi buồn vẫn còn à cái này phải cẩn thận nha không để thoát con nào ăn con ăn con xa tiếp. ồ oh, rắn này mà không ăn được à Ồ, oh, đã phát hiện rồi Đứng nhìn đấy Đứng lên nào Ồ, oh, đứng lên mà, ba con màu vàng Yeah đâu, yeah đâu, yeah đâu, yeah đâu, yeah đâu Yeah. ok Sao tự nhiên bị đít vậy? U ăn lê Ăn quả lê này Ăn quả lê này Oh. Yeah! Ồ, mặc bộ đồ bó này luôn uh. Sexy, sexy Handsome, handsome, handsome, handsome, handsome. Wow! 10, 11, 12, 30, 40, 50. Spurs select oh Woo. One Chu chi. U biến thành xe máy luôn. One Chu Chi four five. xe máy ok nhanh uh. yeah one two three four cộng ba cộng ba này trừ một ui ui ui thành ô tô luôn Yo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angry Gun Run. Angry Grand Run. Run, run, run, run, run. Chạy nào. Ok. Oh, no! Look at him. go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. nhanh lên nhanh lên Oh no!